rồi tư duy tỷ phú là gì các anh chị Warren Buffett một nhà đầu tư huyền thoại số 1 của thế giới nói rằng nếu không tìm được cách kiếm tiền ngay cả khi bạn đang ngủ thì rất có thể bạn sẽ phải làm việc cho đến hết đời còn còn Bill Gates thì sao ạ à? nếu bạn sinh ra trong nghèo khó thì đó không phải lối của bạn nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó thì đó chính là lối của bạn các anh chị có đồng ý vào cái câu này không ạ à? đây là hai câu nói để truyền động lực cho chúng ta cố gắng nỗ lực trong cái việc mà đạt được sự tự do rồi, nãy giờ là khai sáng và tư duy rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu chuyện thực tế nha anh chị nha. Một cái trường hợp thực một câu chuyện mà để chúng ta hình dung cái việc mà làm sao để xây dựng được một cái hệ thống mà nó tạo ra tiền cho chúng ta nha. Rồi, hệ thống nhân nước. Thì câu chuyện này chia sẻ về hai người anh em, hai người bạn, một người bạn tên là Balot, người kia là Bruno. Hai người này rất là chăm chỉ, rất là chăm chỉ và khao khát thành công. Thì hai người này được may mắn là được già làng trong già làng đó là nói rằng thuê họ để mà gánh nước từ cái con gì à? từ cái con một cái hồ nước ở trên đỉnh núi này đi cái con đường này để về với làng và đi qua con đường này rất vả và mỗi lần như vậy một xô nước thì họ sẽ có được một một đồng tiền một xô nước thì được một đồng tiền thì khi nhận được công việc này rồi hai người rất là mừng vui cái anh đô con này tên là Bruno nè cái anh bự con này là Bruno anh là người rất khỏe một ngày anh ta đi được 100 thùng là anh ta được 100 đồng rồi anh ta nghĩ anh ta sắp giàu rồi với số tiền này nhanh chóng anh ta sẽ mua được nhà mua được bò mua được ngựa mua được những điều anh ta yêu thích và sống trong sự thoải mái còn cái anh ba lốt này anh là người gầy gò ốm yếu một ngày anh chỉ có thể gánh được một nửa thôi gánh được 50 uh, ờ, cái thùng thôi tại vì sức anh yếu hơn nhưng anh ta rất thông minh anh ta đã tìm ra được giải pháp làm sao để mà mình có thể là làm ít hưởng nhiều anh ta luôn nghĩ đến việc làm ít hưởng nhiều làm sao để hiệu quả đây thì anh ta có một cái sáng kiến đó là tạo ra một cái hệ thống ống dẫn nước từ đây qua đây và làm sao ạ à? anh ta chia sẻ cho anh Bruno nhưng mà anh Bruno nói rằng trời làm cái này mất nhiều thời gian mà liệu nó có làm được hay không còn bây giờ để sức đó mà để gắn gắn nước thời gian đó tôi sẽ tập trung làm sao mục tiêu mỗi ngày tôi gánh được 100 cái thùng nước là tôi sướng rồi sung sướng cuộc đời rồi tôi không cần phải làm công việc này nếu mà làm cái công việc này nó còn mất thời gian của tôi công sức của tôi tôi không có ngu gì tôi làm đâu và anh ta nghĩ rất là ngắn hạn còn anh ba lốt thì sao à mỗi ngày anh ta đều phải gánh nước để duy trì cuộc sống nhưng mà anh ta lại dành thời gian ra buổi tối buổi tối làm tới khuya để anh ta làm sao à làm cho xong cái hệ thống ống nước này và anh ta hiểu rằng để làm được điều này phải mất rất nhiều năm công sức và mỗi ngày anh ta chỉ có thể làm được một cm thôi cái đường ống dẫn đó mỗi ngày chỉ làm được một cm nhưng từ đây đến về làm nó rất xa thì Bruno mỗi ngày kiếm được tiền rồi mua nhà rồi mua lừa rồi mua bò rồi cuộc sống sung túc bắt đầu ta ăn chơi ăn nhậu đi làm về lại đi nhậu đi làm về lại đi nhậu hưởng thụ cuộc sống và sức khỏe của anh ta bắt đầu giảm dần bởi vì làm công việc này nó bán thời gian và công sức mà và cái hiệu suất của ông ta ngày càng giảm ban đầu một ngày được 100 thùng 100 đồng tiền thì bây giờ nó còn có 70 80 mà thôi và từ từ nó càng ngày càng giảm sức khỏe ngày càng đi xuống thì sau 2 năm cái hệ thống ống nước này nó đã hoàn thành và lúc này anh Bruno trong suốt bao nhiêu năm qua sống trong tầm tiền tiết kiệm vì mỗi ngày chỉ có gánh được có hai ba chục xô nước là sức khỏe yếu kém và còn phải dành thời gian ra để làm cái hệ thống này anh ta kiên trì trong suốt 2-3 năm và khi cái hệ thống này xong rồi anh ta không cần phải đi làm nữa anh ta có được sự giàu có và được sự tự do về nước về với làng rất nhiều anh ta bán được nhiều hơn rồi dân làng ở các cái khu khác họ thấy được cái hệ thống này họ cũng họ cũng tới cái dân làng này để họ cư trú thì lúc này thu nhập này càng ngày càng nhiều và anh ta không cần phải làm nữa rồi sao anh chị nhưng mà khi khởi điểm ban đầu khi anh ta làm điều này á bao nhiêu người chê cười anh ta cái hàng này là cái đồ ngu ngốc và anh và phải làm một cái hệ thống ống dẫn nước từ núi này đi băng qua cái núi kia mất rất nhiều thời gian và công sức và nhiều người đó phải chế nhạo anh ta bởi một cái ý tưởng điên rồ như vậy nhưng đến sau 2 năm thì bắt đầu là hệ thống này nó bắt đầu chạy một cách tự động rồi và các anh chị sẽ rút ra được bài học là gì khi mà chúng ta đi làm á chúng ta có được thu nhập chủ động thu nhập này đến từ sức khỏe thời gian chúng ta bán điều đó đi để chúng ta có tiền sau đó thì sao các anh chị khi mà chúng ta có thu nhập rồi muốn tăng thu nhập lên thì chúng ta phải tăng ca tăng sức lên nhưng mà để tăng ca tăng sức lên thì nó sẽ giảm cái sức khỏe của chúng ta vì thời gian và sức khỏe nó có giới hạn đến thời điểm nào đó khi chúng ta đá ở hiệp 2 45 tuổi đến 60 tuổi là thời gian và sức khỏe của chúng ta bắt đầu nó đi xuống rồi hiệu suất nó đi xuống rồi cái thu nhập nó sẽ đi xuống và sau 60 tuổi không ai thuê các anh chị nữa các anh chị phải đi ra ngoài mà nếu như các anh chị chưa đạt được tự do về tài chính chưa có được thu nhập chưa có tài sản thì các anh chị vẫn phải đi bán vé số vẫn phải đi làm những công việc mà làm bảo vệ ở những cái gọi là những nơi như thế giới di động bây giờ nếu như người nào có tầm nhìn xa bỏ công sức ra vài ba năm xây dựng một cái hệ thống nào đó một lần nhưng có thể ăn cả đời tạo ra một cái nguồn thu nhập thụ động đây chính là câu chuyện đây là bài học của cái cái gì các anh chị của của cái việc mà cái ý nghĩa quan trọng của việc làm sao ạ để dành tiền số số 1, số 2, số 3, số 4 để tạo ra một cái hệ thống mua một cái tài sản nào đó để nó tạo ra thu nhập cho chúng ta rồi các anh chị sẽ thấy rằng khi mà gặp vấn đề là gì à phải gánh nước rất là mệt mỏi thì anh Bruno anh ta sao ạ à? anh ta không có đi giải quyết vấn đề này mà anh ta phải đi một cách đường vòng anh ta phải đi một con đường vòng để lấy nước nhưng đối với sao ạ à? đối với những người thông minh là những người nhà giàu họ sẽ tìm ra giải pháp làm sao để đi qua được vấn đề tìm ra giải pháp để xử lý được cái vấn đề đó một cách nhanh gọn lẹ người ta làm việc bằng cái đầu các anh chị sẽ thấy rằng người giàu họ sẽ đá để chiến thắng chơi để thắng còn người nghèo họ, họ sẽ chơi làm sao để sao ạ à? để không bị thua các anh chị đã thấy cái chiến lược mà Kim vừa chia sẻ cho anh chị làm sao để đầy số 1, số 2, số 3, số 4 làm sao được có hậu vệ rồi à, rồi à, thủ môn rồi trung vệ rồi sau đó là sao là tiền đạo đi từng bước đi từng bước cỡ nào chúng ta cũng sẽ chiến thắng nha các anh chị ha rồi người giàu thì sao nữa các anh chị người nghèo thì chủ tập trung vào lương thôi còn người giàu thì tập trung vào tài sản họ mua tài sản từ đó sao là đẻ ra thu nhập thụ động cho họ và sau đó họ không cần phải đi làm nữa